Hello, xin chào các bạn. Hôm nay ờ, mình sẽ hàn cái mạch uh, TDA uh, 7297 cao cấp nhé. Cái này nó cho ra âm thanh stereo. Đây các bạn này. Chip chip này TDA 7297 nhé. Đây ngõ ra loa trái này. Ngõ ra loa phải này. Cộng uh, ờ, 12V này. 12V nhé cộng 12V bây giờ mình à, mình sẽ hàn hàn cái mạch này nhé các bạn hàn xong rồi mình test xem công suất của nó như thế nào nhé bây giờ hàn mạch thì bây giờ hàn thì mình phải hàn từ linh kiện ha mình phải hàn những con nhỏ nhất ha hai con tụ này tụ này nhỏ nhất này giờ mình sẽ hàn linh kiện nhỏ nhất nhé